Hello các chị Hôm nay bên em sẽ livestream những cái mẫu đồ bộ và cần cảnh, cần cảnh à, cái vải, chất liệu vải của bên em cho các chị tham khảo nhé Thì à, một số các chị à, cũng giống như là những khách mới mới vào chưa bao giờ mua hàng của bên em thì sợ chất liệu như thế này, như thế kia Thì hôm nay em sẽ livestream rõ cái chất liệu để cho các chị cũng như là khách mới mới vào chưa từng biết cái chất liệu vải của bên em như thế nào thì hôm nay mọi người sẽ sẽ ờ, thấy được cái vải của bên em nhé thì chất liệu vải bên em ấy thì gọi là vải thun các hàng tuy nhiên ở trên thị trường này thì vải thun các hàng thì có nó có rất là nhiều loại có rất là nhiều loại vải thun các hàng thì các chị khi mà mua hàng ấy, thì mình ờ, mình test vải trước khi mua ha vậy thun các hàng có nhiều loại loại một là hai là ba thì à, cái chị à, khi mà mua hàng ở bên em ấy thì bên em chỉ làm các hàng loại một thôi phải uh, miệng đẹp không bị xù lông giống chị nha không bị xù lông để em mở ra một bộ cho các chị xem chất liệu vải những cái khách nào mà chưa từng mua hàng bên em biết rõ cái chất liệu rồi ấy, thì mọi người khỏi phải e ngại khi mà mua hàng thêm còn những khách mới mới chưa bao giờ mua thì mình chỉ thấy những cái mẫu qua những cái hình ảnh thôi thì hôm nay em sẽ livestream cái chất liệu vải cho mọi người xem vải thun của bên em như thế nào vậy thường các hàng trên bề mặt nó có những cái hạt cát li ti nhỏ như thế này nha mọi người nha vải rất là dày dặn luôn nè rất là dài còn mặt trong của nó thì như thế này nha mọi người đó mặt trong thì có vẻ láng hơn nhưng mà nó không được đẹp nó mặt ngoài thì như thế này đó có dạng 4 chiều cân đối nha mọi người nha rất là dài dặn luôn mọi người mặc lên form chuẩn rất là đẹp luôn cực kỳ đẹp đó chị mà mua hàng quen bên em khách quen của bên em ấy thì họ sẽ hiểu rõ hết những cái vấn đề này đó. Đó, cũng giống như cái mẫu này nè em để gần thì nó màu màu nó ra màu màu đậm đậm hơn nhưng mà để xa hơn thì nó đúng mẫu luôn nè đúng màu luôn nè đó nó cũng do hiệu ứng của điện thoại tùy điện thoại nữa nên là các chị hàng mua hàng bên em thì không thể nói là là không giống màu được nha mấy chị nha tùy cái cái cái hiệu ứng điện thoại của các chị nữa nhưng mà hầu hết là đến giống y chang đấy rồi mẫu rất là xinh nha mấy chị nha nhiều mẫu lắm đa dạng mẫu luôn chị nào mà có nhu cầu lấy sỉ thì anh inbox qua messenger để bên em tư vấn mẫu cho mình coi cái đoạn màu nè đẹp coi bạn màu của bên em nè xinh chưa cái này người miền tây họ thích mặc những cái mẫu vải như thế này lắm mấy chị ơi mặc lên rồi trắng da rồi đeo vàng vào <laughs> rất là sang luôn mẫu này đeo vàng vào rất là sang luôn nè trăm ngàn một bộ mua ba bộ miễn ship á chị rất là rẻ luôn rất là nhiều mẫu đẹp luôn mẫu mã rất là đẹp nha mấy chị nha vải thì dày miệng hạ cát rất là nhỏ chứ không có bự bị thô nha không bao giờ bị thô bự à, một số cái à, một số chỗ trên thị trường này cũng rất là nói chung trên thị trường này cũng nhiều chỗ bán cái vải này gọi là cát hàng nhưng mà cái vải của nó thì nó xù lông rồi nó hạt cát nó bự lắm bự chà bá luôn tuy nhiên nó bán thì giá cũng rẻ này kia nên là một số chị là mình ham giá rẻ đó này kia cho nên là mình à, mình lấy về thì nó xù lông giặt một nước là nó nó bị xù lông này kia còn cái này là hạt cát này miền đẹp lắm không bị xù lông nha À, chị em xem được like nhớ à, cho em một nút đăng ký một nút like và nhớ bật chuông thông báo để nhận được à, những video mà ra những mẫu mới em đăng lên là mấy chị được xem à, mấy chị là người à, được xem đầu tiên nha